Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau chế biến món ăn nổi tiếng của người Hoa Đó chính là sủi cảo Và có gì đặc biệt xoay quanh món ăn này mà lại được nhiều người yêu thích đến như thế Hãy cùng mình tìm hiểu nhé Ở nhiều quốc gia trên thế giới, bất cứ đâu có sự hiện diện của người Hoa thì nơi đó chắc chắn có sự xuất hiện của món sủi cảo với nhiều phiên bản khác nhau được chế biến tùy theo khẩu vị của mỗi vùng như ở Tây Tạng có bánh momos ở Thổ Nhĩ Kỳ có bánh manti ở Bắc Mỹ có bánh táo và ở Hàn Quốc có bánh mandu vân vân. Chúng được tạo ra với nhiều sắc thái đa dạng cả về hương vị lẫn hình dáng. Đối với người Hoa, sữa cảo được xem là một món ăn ngon và còn mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Mặc dù các khâu chế biến, phần nhân, phần lá đến khâu gói sữa cảo đều rất cầu kỳ, nhưng các bạn có thể mua vỏ sữa cảo tại các chợ, siêu thị cho tiện nhé. À, nhưng sữa cảo thì có rất là nhiều loại, nhưng mà chủ yếu gồm 3 thành phần chính đó chính là thịt băm, rau củ và tôm. Đầu tiên là băm thịt, dao và thớt phải chạm vào nhau tạo ra tiếng rắn chắc. Thời gian này diễn ra càng dài, tức là gói sữa cạo càng nhiều, mà có nhiều đồ ăn thì sao? Thì ám chỉ gia chủ là người khá giả nên mua nhiều, làm nhiều và ăn nhiều. Đặc biệt, tên gọi của món ăn này xuất phát từ từ sủi trong tiếng Trung, nghĩa là nước. Vì thế, sủi cảo thường được luộc chín rồi ăn kèm với nước súp, khác với há cảo được hấp chín. Tiếp đến là khâu nấu nước lèo cũng không kém phần quan trọng. Theo quan niệm của người Trung Quốc, khi đang nấu nước lèo, họ phải cho thêm 3 phần nước lạnh vào. Vì trong tiếng Trung, từ này đồng âm với phút đi rồi lại đến. Khi nước trong nồi sôi, hãy bỏ sữa cảo vừa gói vào nồi rồi lấy vợt khuấy nhẹ để cho sủi cảo không bị dính vào nồi nhé. Nấu khoảng 10 cho đến 20 phút là xong. Sau khi nấu, theo truyền thống, chủ nhà sẽ lần lượt dọn 3 phần. Một là để dân cúng tổ tiên, hai là mời người lớn tuổi trong nhà và ba là mời khách hoặc là những thành viên trong gia đình. Một bát sủi cảo nhất định phải có số viên sủi cảo chẵn, bởi vì người Hoa quan niệm rằng mọi vật sinh ra đều phải có đôi có cặp thì mới hài hòa và cân bằng. mỹ hao Bây giờ mời các bạn cùng hưởng thức sủi cảo với My nha Món sủi cảo với người Trung Hoa được xem là món ăn may mắn và thường được ăn trong dịp đầu năm mới vì những viên sủi cảo có hình dáng khá là giống năng lượng, tiền xưa của người Trung Quốc mà có tiền thì ấm no, ấm no thì hạnh phúc Đến nay nó đã trở thành một món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mọi nhà, mọi người Rất con tôm <laughs> Đặc biệt ăn sủi cảo phải chấm với xì dầu thêm một chút gừng và ớt thì mới dậy vị uhm. ngon quá các bạn ơi uhm. hối sức a à.